alo alo Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi Tách cà phê ấm môi Mình ngồi ôn lại những phút rồi qua mất rồi này cây phường vĩ bên đường che nắng ban trưa device is ready to pair. It's connected successfully. Hello, hello, hello, hello. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected rồi để mạng rồi để hôm sau vậy nha cả nhà nha đó bây giờ mình sẽ hướng vâng. ờ, dẫn cho cả nhà về cái ờ, cái mà sau khi tiêm vaccine á sau khi tiêm vaccine mà nó có cái ờ, chẳng hạn có cái cái sự cố nó sự cố phụ dẫn đến đau cơ và viêm tay á nếu mà cả nhà mình chưa biết á thì cả nhà mình hãy lấy cái cái thẻ á, lấy cái thẻ của mình đi tiêm về nó xong là cả nhà mình chụp lại cái ờ, lật cái mặt sau của cái thẻ à, tiêm ờ, mà khi tiêm mà họ mà tiêm xong vaccine ấy người ta đưa cho mình nhé thì đây đây là cái thẻ mình đã, đã tiêm nhé đó thì đây nhé cả nhà mình à, lật lại và chụp lấy cái cái phần chỗ này, này. đó chụp lại cái, cái phần chỗ này xong rồi vào cái phiên bản dịch ấy, của tiếng Anh ấy xong các bạn chụp uh, vào cái máy ảnh của mình ấy chụp xong rồi các bạn chụp xong các bạn uh, vào cái chỗ quét đấy quét uh, bản dịch ấy, quét xong khi khi quét xong rồi các bạn sẽ ấn lấy lấy ngón tay này lấy, lấy một ngón tay này các bạn di đi di lại là nó nó hiện lên cái hình ở trên ấy, di đi di lại xong rồi các bạn Ừ, nó nổi lên cái chữ chọn tất cả này. các bạn chọn hết vào xong các bạn chuyển sang cái ờ, phụ đề dịch sang ờ, tiếng Việt à các bạn sẽ biết là mình ờ, khi mình tiêm về mình bị đau ở chỗ nào và mình có cái triệu chứng gì thì mình biết nếu mà nó nặng quá thì mình trực tiếp mình nhắn tin vào cái cái chỗ đây này cái chỗ mà nó đề là đây này cái chỗ mà cái link của nó đề là www ở dưới này này đó đó thì các bạn à, ấn vào đây các bạn sẽ gửi những cái cái triệu chứng đau hoặc là bị nhức hay là bị đau gối hay là bị viêm họng này các bạn gửi trực tiếp vào cái link này thì à, các bác sĩ sẽ hỗ trợ cho mình nhé đó đây là ở Việt ở Malai nhé đó còn ở Việt Nam thì nó lại ở cái cái mục khác cơ nó lại ở theo cái danh mục tiêm của Việt Nam nó cũng là vaccine đấy thôi nhưng mà nếu mà ai mà chưa tiêm được cái vaccine ờ, nó đây là như cái thẻ của mình nó hiện lên cái chữ vero verocard này, này nếu mà ai chưa tiêm được cái vaccine vero ờ, verocard này thì phải tiêm nó lại phải tiêm cho mình là cái sinovac và sinopharm mình đã tiêm hai cái mũi vero ờ, verocard này rồi cho nên là mình mọi người thì có sốt có biểu tượng đấy sốt và đau đầu và rát họng nhưng mình thì mình không hề đau chỗ tiêm mà cũng không hề sốt mà cũng không có cảm giác rát họng nhưng mà đến à, ba hôm nay rồi ạ mình thì có có cảm giác là từ đêm á cho đến 10 giờ trưa là cái cái chỗ cái bánh chè chỗ khớp gối của mình này này là đi lại nó khó thì mình nhắn tin cho cho bác sĩ ấy, thì là là bảo là hãy hãy tìm đến một uh, một tiến sĩ y khoa để hỗ trợ cho mình thì mình cũng đang thì bảo là mai mình sẽ đến mình ờ, kiểm tra xem là do là mình tiêm hay là do do mình ờ, đi làm mình va đập vào sắt hay là vào cái cái gì đấy mà nó dẫn đến đến đau nhá đó đây là cái cái hình cái thẻ mà mình đã sau khi mình đã tiêm hai mũi rồi là nó nó sẽ cấp cho mình cái thẻ này mình cũng phải cầm cái thẻ này đi theo này thẻ này nó là gần như kiểu là cái passport bị cái visa vaccine của mình nó về Việt Nam vẫn đang dùng được nhá đó về cái thẻ mình là từ mùng à, đến từ mùng 6 tháng 6 năm 2022 mới hết hạn nhá đó thì là nếu mà mình cả nhà mình ở bên bên này mà tiêm được cái vero Verocard đấy thì là không phải tiêm cái loại vaccine uh, Sinopharm với lại uh, Sinovac nữa nha vì là cũng là cái loại của Trung Quốc thôi nhưng mà cái Veroca thì là nó ít ít ít, ít địa điểm được tiêm lắm Hạ Huần mới mới có có điểm tiêm cái đấy thôi nhưng mà tiêm cái Verocard này ấy, thì là nó sẽ hiệu nghiệm hơn là cái Sinopharm với lại Sinovac thì là mình hôm qua mình vào mình à, xem cái cái video của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Anh ấy, mà hiện giờ đang ở bên Singapore ấy, chia sẻ rất là hữu ích bảo là nếu mà khi mà tiêm á khi mà tiêm cái vaccine Verocart này thì là không phải tiêm không phải tiêm cái vaccine Sinopharm mà Sinovac của Trung Quốc nữa cái này là cái Sinopharm đấy là nó thuộc về trung tâm sản xuất là của Vũ Hán đấy còn cái ờ, Verocart này nó là của trung tâm sản xuất của nó là ở thành phố Bắc Kinh nhé cả nhà nhé. Đó. cho nên là nó có ba cái ba cái loại vaccine mà hiện bây giờ Malai đang tiêm cho cộng đồng người Việt và người dân ở Malai rất nhiều nhưng mà cái vaccine nó là thuộc về Sinopharm ấy thì là nó là trung tâm sản xuất của nó là ở Vũ Hán còn cái ờ, Verocap với lại cái Sinovac ấy, thì nó là trung tâm sản xuất ra cái liều vaccine này nó nằm ở thành phố Bắc Kinh ấy cái Verocart với lại cái ờ, vaccine ờ, Sinovac á, thì nó nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh còn cái cái um, vaccine um, vaccine Sinopharm ấy, thì nó lại ở trung tâm Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán đó thì khi mà các bạn mà tiêm về cả nhà mình mà tiêm về thì thì nếu mà bị đau hay bị nhức hay chỗ nào đó thì các bạn đây này các bạn chụp lấy lấy ờ, máy quét ra các bạn chụp xong các bạn ờ, khi chụp xong rồi ấy, nó hiện lên những cái ô những cái cái cái ô vuông vuông nhỏ nhỏ đấy các bạn lấy ngón tay này các bạn di hết cái cái tầm đi hết khi nào mà nó, nó hiện lên hết thì nó hiện lên cái trên cái chỗ mình ờ, quét đó nó hiện là hãy chọn tất cả thì các bạn chọn tất cả xong các bạn chuyển sang dịch sang tiếng Việt các bạn đọc là các bạn biết là mình đang bị cái triệu chứng gì nhá đó thì đó là cái cái kinh nghiệm mà khi mình đi tiêm vaccine ở bên Malai về đó mà bị đau á thì các bạn cứ vào cái www chấm cái đường link của của bệnh viện à, và là của bác sĩ đó ở cái chỗ đây này đó cái chỗ này đó đây này mình à, sẽ chỉ cho đây là www xui em tiếng Anh nó thì là các bạn chụp xong là nó um, nó dịch sang uh, tiếng Việt là các bạn đọc xong đọc xong thì các bạn xem là cái triệu chứng của mình sau khi đi tiêm về nó bị như thế nào đó thì là các bạn sẽ biết được để mà phòng nhé còn sau khi tiêm á sau khi tiêm về tuyệt đối không được uh, ăn sầu riêng là một này không được uống uh, uống nước đá lạnh là hai này đó vì là nhiều trường hợp ấy là ăn sầu riêng xong uống coca vào á là chỉ cấp cứu không kịp đâu đấy nên là thôi nhá à, mình cũng uh, chia sẻ với mọi người một thông tin nhỏ vậy thôi à, cả nhà mai mình lại tiếp tục chia sẻ nhé ok bye bye chào cả nhà cả nhà thứ hai hãy mua và hãy ấn theo dõi kênh à, www thế tài vlog youtube com nhé ok ok chào cả nhà nhé bye ok chào cả nhà nhé cả nhà buổi tối vui vẻ